Xin chào toàn thể anh em Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em là, là đi làm tay cái Để cho anh em đi chơi tài xỉu, đi đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới Luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ chính xác cho anh em lên đến 8-90% anh em nhé Đó thì cái bộ sản phẩm mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 đúng không ạ Anh em cũng không còn xa lạ gì với cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi nữa đúng không anh em Đó thì cái bộ hột này khi anh em đi chơi ở sòng sới thì cái tỷ lệ của nó cho anh em đó chính là bộ hột đi đều đúng không tỷ lệ chén tài chén xỉu là 5 năm đó và cái anh em khi nhận cái bộ hột này về thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích nên anh em cực kỳ là yên tâm khi đi chơi ở sòng chơi anh em nhé tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn không hề có một tí tăng tích nào cả thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái phần tăng tích để anh em yên tâm đó đúng không anh em hột cực kỳ là trong đúng không ạ nước muối thì nổi anh em nhé nổi rất là đều đúng không, ạ? không bị nghiêng về bất cứ một mặt nào cả đúng không anh em khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý rằng là anh em sẽ phải rửa qua bằng nước để uh, tránh cái tình trạng là những cái nước muối nó bám vào cái kẽ hột của anh em nó làm cho cái bộ hột này nó bị nặng và nó sẽ lắp không được đúng theo như cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột này anh em nhé và anh em lau khô nếu anh em ở nhà anh em kỹ hơn thì anh em có thể lấy tăm bông lau hết những cái kẽ hột này đi Đúng không ạ nâm châm thì không hề hít. đúng không, đúng không ạ nắp chén dĩa cũng là nắp chén dĩa chợ anh em đúng không ạ nâm châm thì ít cực kỳ khỏe đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích rồi đúng không ạ đó bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái mà tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận với tôi nha anh em nhé tài đúng không ạ 551 đúng không anh em xỉu đúng không anh em một một hai đó đúng anh em về tài luôn đúng không ạ sáu sáu bốn đúng anh em đó xuống xỉu luôn cho anh em này một một năm đúng không ạ đó về tài luôn đúng không anh em ba năm sáu đúng không ạ đó xuống xỉu luôn đúng không anh em bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé chén tài chén xỉu cho anh em khi anh em chưa có cái cách lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó chính là cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn nha anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái mà cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi để cho anh em cảm nhận cùng với tôi đúng không ạ đó báo xỉu luôn đúng không anh em và anh em để ý cái bộ hột của bên cơ sở bên tôi ấy ra cho anh em rất là nhiều đôi và cặp đúng không ạ để nó chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em và những cái chén bão như thế này thì cực kỳ là cần thiết cho anh em khi ở sòng ở sới anh em đi chơi đúng không ạ tiếp tục giữ sự luôn xỉu cho anh em chén này đúng không ạ vẫn là xỉu tiếp tục đúng không anh em 136 xỉu đúng không ạ tiếp tục lại là xỉu tiếp 115 đúng không anh em đó 221 đúng không anh em lên đôi cực kỳ là nhiều luôn đó đúng không ạ 134 xỉu đúng không anh em đó 234 vẫn là xỉu đúng không ạ đó thì cái chén này nó lên tài này anh em nhá lên tài thì tôi bây giờ tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em đúng không ạ tài đúng không anh em tiếp tục giữ tiếp tục tài cho anh em 661 đúng không anh em đó vẫn là tài đúng không ạ 356 tiếp tục vẫn là lại là tài tiếp đúng không ạ 456 tứ ngũ thiên tài đúng không ạ vẫn tiếp tục lại tài 346 đúng không anh em đó, test cho anh em cái chén cuối cùng nha anh em nhé đó chén này nó xuống xỉu lại cho anh em này thì anh em cũng đã biết những cái chén phản ở những cái bộ một thì anh em không thể nào tránh khỏi anh em nhé có những cái chén phản này đen thì anh em sẽ phải chịu những cái chén phản này thôi anh em nhé đó thì ngoài cái bộ hột tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi ấy, có rất là nhiều những bộ đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp, bầu cua bịp vân vân và tất cả các loại đồ chơi bịp mới nhất 2020. Anh em có nhu cầu xin hãy liên hệ với số điện thoại đã để trên màn hình anh em nhé. Anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo để cho anh em chọn lựa cho mình những cái bộ sản phẩm bộ, bộ đồ chơi phù hợp ưng ý và mang lại tỷ lệ chiến thắng ở độ hiệu quả cao cho anh em tạo chào tất cả anh em